tình đầu đẹp như mơ tình đầu đẹp như thơ tình đầu ôi ngày xưa ấy sao ngây ngủ Chẳng mặt lúc học thêm anh ngày ngủ đến tìm em tặng em lời sai toán thay lời tỏ tình nhẹ nhàng mình bên nhau nhẹ nhàng cầm tay nhau nhẹ nhàng cùng nhau đi qua thời niên thiếu giờ đây có chàng trai ở bên cạnh một cô gái tặng nhau thanh xuân đẹp nhất của cả hai baby à you are my favorite giống như lá rơi khi thu về lấp lánh hơn muôn ngàn vì sao từng nước thấy như cà phê sáng sớm như ánh nắng chiếu qua You are my favorite Như xoay ca quốc gia từ truyền tranh Như giấc mơ Tất cả nàng thơ đều yêu thích Thay mặt mọi cô gái trên thế giới